deep in my mind I know I give my heart away Dreaming of I just wanna say, I just wanna say What's on my mind, in my heart But I can't unlock myself Boy, it really hurts, why it always hurts I'm so in love, so in love But you just riêng một người cô đơn có là bao đau thương có là bao chẳng là bao vì người đau xuyên ra có lúc tim tôi mong manh niềm hy vọng lắm lúc thân tôi run lên ngàn vô vọng cứ xoay vòng cứ ngày giữa mai người chưa từng yêu tôi nhiều khi tôi muốn nói nhiều khi tôi muốn nói ra hết tâm tình giữ cho mình mà hình như khóe môi chưa kìm vì tim tôi đau nhói vì tim tôi đau chân đã quá yêu rồi quá yêu rồi mà người ta